tối ngày 21 tháng 10 tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra gala trao giải thưởng vinh danh các nhà phát triển bất động sản tốt nhất tại Việt Nam. Tân Á Đại Thành, Mây Lan đã xuất sắc giành 4 giải thưởng quan trọng là thiết kế kiến trúc cảnh quan nhà ở xuất sắc nhất của dự án Maysensis Lucia Bay Bãi Lữ thuộc địa bàn hai xã Nghi Tiến và Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Riêng đại đô thị May Homes Capital Phú Quốc đã mang về cho Tân Á Đại Thành Mayland 3 giải thưởng, danh giá bao gồm dự án khu dân cư tốt nhất, dự án khu đô thị tốt nhất, thiết kế tổng thể khu đô thị xuất sắc nhất. Giải thưởng bất động sản Việt Nam Property Guru, Property Guru Việt Nam Property Awards nằm trong khuôn khổ giải thưởng bất động sản châu Á Property Guru, một trong những giải thưởng uy tín và danh giá hiện nay. Giải thưởng bất động sản châu Á Property Guru được tổ chức rộng rãi tại 15 thị trường bất động sản sôi động nhất thế giới. Tại Việt Nam, qua 7 lần tổ chức, giải thưởng đã góp phần tôn vinh những doanh nghiệp bất động sản và dự án tốt nhất trên thị trường.